chào anh em nhé ấy thì như đã biết đấy trong tất cả các bộ môn liên quan trò chơi đồ đen trò chơi cờ bạc đều có những cái thiết bị gian lận đồ chơi đồ tinh vi hiện đại ấy thì trong cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu cũng vậy thôi đều có những cái thiết bị gian lận đồ chơi đồ tinh vi mà em chưa từng biết đến thì ngày xưa khi em đánh bịp ấy anh em phải luồn những cái nắp cái đĩa hay những cái con hột vào sân chơi anh đánh bịp được đó là những cái sản phẩm cũ rồi mà trong cái thời buổi hiện nay ấy, trong sòng trong sới trong sân chơi của anh em thì có rất nhiều con bạc nô năm cáo già thợ thuyền rất là nhiều anh em mình muốn sử dụng đồ bịp mình phải bắt buộc mình phải luồn đồ vào đó là điều rất khó khăn vậy thì có những cái sản phẩm đồ bịp nào mình không cần phải nôn nắp nôn đĩa nôn những con hột vào sân chơi mình đánh bịp được thì tất cả những sản phẩm đồ bịp đó đều có trong những video của tôi ngày hôm nay thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em những dòng thiết bị đồ chơi gian lận đồ bịp cao cấp về cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu thì mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những quân hột vào sân chơi mình đánh bịp nhá hình thức đơn giản hai cái sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em ấy cách thức đơn giản là mình đến sân chơi mình cần chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi thì trong cái thời gian vừa qua ấy, có rất nhiều anh em trong cái khu vực miền Trung miền Tây miền Nam gọi điện cho trên công ty chúng tôi là nói về cái vấn đề là giờ chơi bầu cua và chơi tài xỉu anh em mình giờ không luồn được nắp luồn đường đĩa luồn được con hột và sân chơi mình có đánh bịp được không hoặc là có những sản phẩm đồ bị nào như vậy ở bên công ty không thì tôi xin trả lời là có anh nhá thì hai cái sản phẩm này tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là thuốc từ không tang chơi bầu cua và thuốc từ không tang chơi tài xỉu đấy mình không cần phải luồn mắt luồn đĩa luồn những con hột vào sân chơi mình đánh bịp được anh nhá tôi xin nhấn mạnh lại như vậy hình thức đơn giản sản phẩm này mình đến sân chơi mình cần thoa cái chất thuốc từ đầu ngón tay và mình chạm tay vào bộ hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi thì sau đây tôi sẽ test cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu để em cùng thấy cách thức sử dụng cũng như là cái độ chuẩn xác qua một vài tay đánh tôi dưới hình thức là làm tay em thì sau đây tôi sẽ test qua về cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu đây là sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu bao gồm một là một thuốc từ không tang hai là một chiếc máy bao dung đấy rất là nhỏ gọn luôn tôi sẽ test qua nắp qua đĩa và những cái bộ hột ở đây để chứng minh độ xanh chín đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ đấy thì cứ nước muối tôi đã pha cái chiếc cốc này bộ hột nào nổi nên thì chứng minh đó là bộ hột chợ rồi đấy anh không thể tin tưởng em chơi đấy tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bao hột để quay video cho anh em này nhá đấy tôi sẽ lau khô bộ hột này đi tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột em nhá Đấy, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp tôi quay video cho anh em đây là cái cục hít thử đồ em trên màn hình này cục hít này rất là mạnh luôn nếu thử qua đồ ở đây lắc đi hộp đồ bịp nó sẽ hít chặt lại đồ thường đồ chọn sẽ không hít em nhá em chưa hoàn toàn không hít cái nào luôn đấy ok chưa đến chiếc nắp này đấy hoàn toàn không hít cái nào luôn ok đấy thì sau đây tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại để kiểm chứng là đồ quay video đồ xanh chín 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chọn anh nha hoàn toàn soi xuyên lên anh em nhìn chưa đấy đến bộ hộp này em chưa hoàn toàn xoay xuyên luôn hai hột này đấy và hộp thứ ba này em chưa ok chưa đấy thì sau đây sẽ là cách thức sử dụng của sản phẩm đồ bị thuốc từ không tang chơi tài xỉu hình thức sử dụng rất là đơn giản thôi em nhé đấy mình đến sân chơi nhá mình đến sân chơi sòng sới này mình bóc cái chai thuốc từ không tang này ra và chỗ nào góc khuất không có người em nhá đấy và mình nhỏ cái chất thuốc từ không tang cái đầu ngón tay này đấy rất là đơn giản thôi mình nhỏ qua một vài giọt thôi và khi quay trở lại sân chơi nhá mình chạm tay vào bộ hột tài xỉu thôi đấy mình kiếm cớ tôi kiểm tra hột mình chạm tay vào bộ hột tài xỉu thôi mình đã lời giành chiến thắng rồi thì để chứng minh đây là cái sản phẩm đồ bịp không tang không để lại tang chứng màu mè gì thì tôi sẽ thử lại qua cái cục hít thử đồ này thì sau khi tôi đã thoa cái chất thuốc thử nồng trong tay và tôi chặn tay bộ hột rồi em chưa hoàn toàn không hít luôn vì đó là cái sản phẩm đồ bịp không tang thì đi kèm đó là cái chiếc máy bao dung đấy thì đã được bên trung tâm tôi đã ngụy trang ấy vào cái chiếc máy rất là nhỏ gọn này thì độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại khi em đã thoa cái chất trúc tướng đầu ngón tay và em chạm tay vào bộ hột rồi anh em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác cho em biết có tài hay có xỉu để em đánh em nhá đấy thì đây là cái sản phẩm độc quyền chỉ duy nhất trung tâm cơ sở tôi có thôi và cái vật nguyên lý nhịp dung ấy thì tôi xin được giấu anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình đấy còn cách thức sau đây tôi sẽ bật máy luôn qua một vài bán test xin sẽ tôi sẽ làm tay em để tôi đánh cho anh em để em thấy cái độ hiệu quả cũng như cái độ chuẩn xác của nó cách thức chơi cách thức sử dụng anh em đã thấy được rồi rất là dễ dàng luôn test luôn cho anh em này đấy như tiếng đầu tiên máy báo tôi biết là 100 trăm sẽ có tài nhé mở lắp là có tài này có tài nhá 553 đấy 13 điểm tay ép tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có tài tiếp nhá mở lắp nó có tài này có tài nhá sáu sáu một mười ba điểm tài đấy thì cái sản phẩm đồ bịp này mình sóc nhẹ sóc nhẹ không quan trọng nhá chỉ có tên là sóc thôi là được tôi sóc loạn đây này đấy những tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết có xỉu em nhá mở lắp là có xỉu này mở này có xỉu em nhá năm một một bảy điểm xỉu em thấy chuẩn xác chưa tiếp cho một vài tiếng nữa này đấy như tiếng này máy báo cho biết có tài em nhá mở lắm nó có tài này mở này có tài em nhá sáu bốn một mười một điểm tài đấy rất là chuẩn xác test tiếp cho một vài tay đánh nữa này đấy xỉu em nhá 100 trăm con này là có xỉu này máy báo rất là nhanh luôn có xỉu em nhá 226 10 điểm xỉu tiếp tiếp cho em một tiếng nữa này đấy ván này lên tài rồi đấy máy báo rất là chuẩn xác mở lắp nó có tài này có tài nhá hai ba sáu mười một điểm tài tôi tắt cái máy báo đi thì sau đây tôi sẽ phép tôi sẽ test với cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua để em cũng thấy được cách thức sử dụng cũng như cái độ chuẩn xác của nó em nhá đấy sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu thì em đã thấy rồi thì đây là cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua bao gồm một là một thuốc từ không tang hai là được chiếc máy bao dung đấy rất là nhỏ gọn luôn đấy thì tôi sẽ test qua những cái nắp cái đĩa và những cái bộ hột tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên màn hình anh em nhìn thấy thì sau đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bao hột để quay video cho anh em em nhé đấy cục hít này thử luôn qua những bộ hộp này anh thấy chưa hoàn toàn không hít luôn vì đó là đồ chọn đấy ok chưa Chứ cái bát này cũng vậy rồi đấy thì sau khi quay video xong trên cái bộ hộp này tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp này ra để kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng đồ chợ đồ xanh chín em nhá cái cách thức sử dụng cũng rất là đơn giản thôi mình đến sân chơi sòng sới em nhá đấy mình vào góc khuất không có người này mình bóc cái chai thuốc từ không, không tang này ra đấy mình bóc cái chai thuốc từ không tang này ra em nhá đây mình xoa đầu ngón tay xoa một vài giọt thôi em thấy chưa đây là cái sản phẩm thuốc từ không tang nó sẽ không để lại màu mè hay tang trứng gì nhá đấy anh nhìn này rất là đơn giản thôi mình chạm tay một mặt của một hộp bầu cua thôi thử lại một cục kỹ thuật nữa cho anh em này để chứng minh đây là sản phẩm đồ bịp không tăng đấy ok chưa thì đây là cái máy báo dung đi kèm của sản phẩm đối với thiết bị này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại đấy anh em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét đổ lại máy sẽ báo dung chuẩn xác cho em biết có con gì đang đánh thì khi quay video cho anh em ấy, tôi cùng cầm chiếc máy báo trên tay để anh cùng nhìn cùng nhận biết đó là chiếc máy bao dung còn khi sau này anh em có sản phẩm đồ bịp này về em đánh ấy anh em hãy nhắc vào trong người phải nặng cảm nhận tốt nhất cái nhìn dung mình, mình em mình để còn về cái nguyên lý của máy dung này ấy, thì máy bao dung này báo rất là êm luôn ai đeo dung thì nó nghe và cảm nhận được thôi nhé anh không em không lo sợ về cái mình bị bại nội tiếng kêu khi vào chỗ đông người bằng cái thực tế sau đây tôi sẽ tôi test qua một vài bắn đánh thì tôi sẽ làm tay em để em cùng thấy cái độ chuẩn xác của sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua hình thức sử dụng rất là đơn giản thôi chạm tay vào hột mình đã người giành chiến thắng em đã test luôn cho anh em này tôi bật cái máy báo lên này đấy chỉ cần sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây quân hột không nhảy máy sẽ báo cho em biết có quân gì để em đánh em nhá như tiếng này máy báo tôi biết là có con gà này đây con gà đây tôi sẽ để đây 100 trăm bán này con gà nhá mở này có gà em nhá một gà một tôm một bầu đấy em thích chuẩn xác chưa test tiếp cho em một vài cái đánh nữa này ấy như tiếng tiếp theo này thì máy báo tôi biết 100 trăm triệu con cá em nhá đây máy báo tôi biết có con cá này mở này có cá nhá một cua một cá một tôm đấy rất là chuẩn luôn test tiếp em này ấy như tiếng tiếp theo này 100 trăm triệu con nai nhá 100 trăm con nai này máy báo rất là nhanh luôn chuẩn xác từng cm đấy hai nai và một tôm đánh một được hai ghép tiếp cho anh em này ấy như tiếng tiếp theo này máy báo thì biết có con cua nhá mở bát đã có con cua này mở này có cua nhá một cua một tôm một gà đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp em tiếng nữa em nhá đấy như thế này 100 trăm sẽ có chai bầu nhá đây chai bầu đây mở bát nó có chai bầu này có bầu nhá hai bầu và một con tôm đấy rất là chuẩn xác tôi tắt cái máy báo này đi này đấy thì sau đây tôi phép tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra nhá đấy để chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ cái cách thức sử dụng của hai loại sản phẩm hai loại đồ gì đồ chơi không tang thì em đã thấy được ấy về cái độ chuẩn xác thì em biết rồi cách chơi cách sử dụng rất là đơn giản thôi mình cần đến sân chơi chạm tay vào thôi mình đã người giành chiến thắng rồi nhá đấy đây hột đây hoàn toàn là đồ chợ 100 trăm anh nhìn trên màn hình chưa đấy thì qua vài ván test cũng như là giới thiệu nhau cách chơi cách sử dụng và test qua một vài ván đánh thì em đã thấy được cái độ hiệu quả cũng như độ chuẩn xác của hai cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua và cái đồ bịp chơi tài xỉu thì anh em nào cần tìm hiểu thêm thì anh em vui lòng liên hệ tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình là trung tâm tôi sẽ tư vấn cho anh em cái sản phẩm đồ bịp hai thiết bị này đấy thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh em gọi điện cho trung tâm cơ sở tôi ấy, là nói là vấn đề khi em đi mua hàng em phải mua gặp lại những cái cơ sở hàng bán đồ giả đồ nhái thì tôi khuyên anh em là anh em nên lựa chọn những cơ sở cửa hàng uy tín mà anh em mua cơ sở nào mà không cho anh em mang đồ đạc của em qua thử thì đó là cơ sở mạo danh và gửi hàng về cho anh em mà không cho anh em qua cơ sở cửa hàng thì đó là cơ sở cửa hàng nhái nhá còn hay đến với cơ sở cửa hàng tôi ấy, thì anh em có thể mang trực tiếp đồ đạc của anh em qua thử ok chuẩn xác thì anh em mua hàng anh em về em đánh em nhé đấy thì trung tâm cơ sở càng tôi có hai cơ sở càng chính cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn cơ sở hai là bến xe mỹ đình hà nội anh cần trực tiếp cơ sở cửa hàng nào anh em mang trực tiếp đồ đạc nắp đĩa của anh em qua thử tại cơ sở cửa hàng đó cảm thấy ok chuẩn xác thì anh em mua hàng về đánh em nhé thì trung tâm tôi ấy, ngoài cái thiết bị đồ bị về chơi bầu cua và đồ bị chơi tài xỉu ra trung tâm tôi cũng cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bị cao cấp khác như đồ bị về bài lá này sóc đĩa này chip gà hay là cung cấp những bản hack công thức quy luật game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại nhé anh cần trực tiếp đồ đạc sản phẩm thiết bị gian lận là gì thì anh em hãy liên hệ cho chúng tôi để nói về những giá cả và những sản phẩm đồ bịp ấy, thì anh em đến cơ sở chúng tôi chúng tôi sẽ để anh em cái mức giá vô cùng hợp lý và ưu đãi em nhé